À, xin được gửi lời chào đến toàn thể các bạn nha à, mình tiếp đây như mình đã hứa cái video trước á, mình sẽ thực hiện cái cái video mà liên quan tới vấn đề mà kiểm tra cái K3 à, trong cái motor của máy giặt mà các bạn lưu ý nha đây là cái máy giặt Toshiba à, cái video trước á, là mình có làm là nó liên quan tới con model là A800 nhưng mà con model này khác model này model khác nha model này AW vậy đó 920 LV thì bây giờ để kiểm tra nó thì như thế nào trước tiên chúng ta sẽ mở một cái dàn ốc này ra những cái dàn ốc của đằng sau lưng này nè mở hết bỏ vô cái hũ đàng hoàng sau đó cho nó nằm xuống nhưng các bạn lưu ý nha nếu mà chúng ta làm á, khi mà để thử sấy thì chúng ta phải lấy cái băng keo gia cố cái cửa này lại nè cho đừng có động đậy và nó đừng có chuyển động nó mở ra chứ thứ hai mình khi mình nghiêng xuống mình làm xuống rất là dễ bị cộm bị cấn ở chỗ này nè và để dễ dẫn đến cái tình trạng là gãy cái ngàm vậy cho nên chúng ta dán lại mở cái này ra hết ốc vít này mở ra hết sau đó chúng ta sẽ cho nó nằm xuống đấy thì mình mới kiểm tra được cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái bài của nó làm sao thì trong những cái ờ, trong những cái video ờ, trước đây ờ, mình có hướng dẫn á là chúng ta kích điện vô trong ca ba cũng được không vẫn phải là dùng đồng hồ để đo cũng được nó có nhiều cách nhưng mà cái cách tốt nhất là bây giờ là cho nó trực tiếp nằm ở trong motor luôn để coi coi cái điện dung của nó tại cái K3 nó xài bằng cái microfarad đơn vị của nó là vậy và có cái điện dung ở trong còn tốt hay là không đủ hay là không để mà giúp cho một cái motor nó hoạt động tốt thì chúng ta cấp điện trực tiếp luôn ha thì ở đây mình sẽ tháo ra Đấy. các bạn lưu ý nha đặc biệt các bạn mà sửa chữa mà ở nhà đó bạn nào mà có sửa chữa nhà thì lưu ý làm cho nó trúng làm cho nó theo cái tình định tình tự chứ để thôi mình không biết ý mình không biết mình làm là mình nghiên cứu mình mình mình mình, mình làm á mà làm không đúng bài bản thì nó dễ gây đến cái tình <laughs> trạng là đã bệnh nhẹ này đã bệnh nặng rồi còn nặng hơn thì lúc này kẹt lắm nha lưu ý rồi nhớ dán băng keo ở phía trên cái mặt của cái máy để coi nó khỏi bị cấn ngàm thì bây giờ mình sẽ mở này ra rồi là các bạn xem để chút xíu mình sẽ dùng chiếc dép mình đang mang nè đấy mình thử lại coi nó là làm sao coi nó cái motor nó kéo có mạnh hay là không nha rồi bây giờ bỏ thì ra đây nó sẽ nằm ở dưới đây à nó nằm xuống mình cho nó nằm xuống cái đã thì uh, đây các bạn xem thì cho nó dễ thì chút xíu mình sẽ hạ thấp xuống cho các bạn coi này mở này ra cái đây và hạ thấp xuống cái nữa hạ thấp xuống để các bạn xem cho nó dễ đây à, đúng không mở ốc này ra luôn ở Toshiba đời này á nó thường hay có cái nắp nhựa đây mình kéo lên thôi nhưng mà mở cái ốc này ra đấy kéo ra rồi cái chúng ta cần phải mở hai con ốc ở đây ốc đây ốc đây các bạn dùng ba ke vẫn được dùng tiếp vẫn được miễn sao là cho nó ra thôi à, mình sẽ mình sẽ thay cái đó các bạn lưu ý nha chúng ta dùng cái tiếp này tiếp 10 tiếp 10 nha để mình mở cái này hai con ốc này ra rồi sau đó chúng ta sẽ cho thử sấy thử uh, các bạn một số ngoài gọi là thử bắt nói chung là thử sấy thử bắt cũng là nó thôi để bắt đầu mình uh, để coi cái, motor này nó kéo có mạnh không nó nó nó quýnh nó kéo uh, sức nó mạnh không tại vì mình sẽ dùng một cái cái chiếc dép của mình á kê vô chỗ này nè à, để nó kéo còn sao sức này chỗ này cũng được nó kéo kéo mạnh như cái nào mình lột dây co ro cũng được tại khi mà mình để dây co ro để sấy luôn á thì bắt đầu nó sẽ quay vô cái thùng đó thì không có nên đấy các bạn lưu ý nha nhớ nhớ nhớ nhớ ờ, ấy bằng keo hay lấy cái gì đó để coi cứng cái cửa lại cho để thêm cấn cái ngàm à đây mở đây nè mình mở đây bằng tay cũng được nhưng các bạn lưu ý nè khéo khéo chứ để thôi đứt tay nha cái khẩu ờ, trang qua dục đây vô đây các bạn kê đây cũng được nè đây cái chỗ này nè đây cái chỗ này hạ sắp xuống cái các bạn lưu ý nha mình à, cố tình mình để các bạn xem như thế này đấy phụ trợ nó bị này à, chỗ này là cái motor hạ thấp xuống nữa chứ quá cái hạ thấp xuống xíu xíu nữa rồi nó hạ luôn khi mà mà chúng ta làm á cái dây coron mình kéo mình mình tháo mình phải biết ý nha tháo bằng tay rất là dễ đứt tay mình kê cái ngón tay vô trong này nè nó cắn một cái là thôi chết luôn vậy cho nên là chúng ta cẩn thận nha bây giờ mình sẽ cái này hai cái cái miếng nhôm cái cái cánh mà để mà nó đánh lấy gió để làm mát motor mình lấy cái tay mình chịu cái này nè mình xoay ngược cái lên từ từ và đồng thời mình kéo dây roi ra ngoài xíu thì tự động nó sẽ bung ra thôi ha bây giờ các bạn coi mình làm nha đây này cái tay mình chịu rồi mình gịch cái này ra một cái dịch cái cọc dây coro hướng ra ngoài đây nha à, đó dịch từ từ thôi đối với một số dây mà nó căng quá thì chúng ta sẽ dùng cái tiếp đó, mở cái này cho nhẹ bớt nè cái này khó nè rồi nó là như vậy nè bạn thấy nằm chinh dinh nữa không cái trong cái ngoài là ok nè đó nó cái trong cái ngoài như vậy nè để mình mình, quay mình quay cái cái cánh chỗ đậu gió cái tay rồi quay nhẹ thôi đó tự nó tuột ra rồi rồi bắt đầu để mà thử sấy nó mình cấp điện cho nó đây cái k ba nằm đây k ba này mười mấy mi 12 mi gì phải nè mình quay cho bạn xem nó hơi hơi đấy đó cái này gọi là cái k ba thì khi đó chúng ta làm chúng ta bây giờ cấp điện vô để coi nó quay ra làm sao ha đây các bạn mình cấp điện vô ha ghim vô rồi bây giờ mình bấm qua chế độ dắt của nó các bạn nhớ lưu ý để cái đóng cửa nè cho nó cứng lại ha để thôi cái chỗ này nó hở nè để mình lấy bằng keo mình dán lại Đấy, nó hở nó sẽ dễ gây cái tình trạng là là nó báo lỗi rồi bây giờ chúng ta bấm qua cái chương trình cho nó bắt mở cái mở nguồn nè sẽ bị lỏng rồi à, nãy chưa mở mở cb rồi đó rồi bây giờ à, mở lên đây đây có nguồn chỉnh vào chế độ bắt nha bắt nè không cài đọc à, công tắc cửa khóa luôn rồi các bạn lưu ý ở đây đấy thấy nó đảo không à thì cái cần xả này chút xíu là nó sẽ xả ra nó sẽ quay bạn lưu ý nè nó quay nó quay một hơi bắt đầu bởi là nó sấy ngày mạnh lên đó nó sấy rồi đó thấy không tốc độ quá cao luôn để mình tắt mình thử lại nha xong mình vừa mới cúp cb rồi đó giờ mình thử lại cái sau đó mình sẽ thử bằng dép này. mở cái báo lỗi <laughs> hay còn tắt cửa hết không có kéo xả rồi mở nè mở nha sau đó chuyển về chế độ vắt chúng ta lưu ý coi cái cục xả nó có kéo không nha bắt cả động Ê, cục xả này không có dắt rồi quay mạnh lắm á con này quay mạnh mà mình thử coi thấy động mạnh ghê không mạnh ghê luôn rồi đấy chúng ta thử cách đó nó quýnh bật luôn đó thì được cái ca ba này cần phải thay mới nè vậy là cái này ca ba thay mới là cái cục xả này nó cũng hơi điểu rồi nó không có chịu xả nước ra vậy chúng ta phát hiện được cái một cái bệnh là của cái máy này là nó không có có xả khi mà chúng ta bấm cái dây quắt qua cái chữ vắt á theo lẽ cục xả này phải kéo nó kéo như vậy mà nãy giờ nó không chịu kéo với thứ hai là bây giờ sấy nó sấy chưa có được cái tay mình cái cái cái, cái dép mình đưa vô đây nè nó quấn không có nổi nó gịch nó nó quấn văng cái cái cái cái cái cái cái chiếc dép mình ra không có nổi rõ ràng là cái ca ba này có vấn đề nè ca ba này cái điện dung nó yếu nè mình cần phải thay mới và nên thay bằng hoặc là lớn hơn chứ đừng nhỏ hơn các bạn ở đây con này 12 mi đây 12 mi đó cho các bạn coi là nó 12 mi microfarad à, số 12 nằm đây nè đây thì mình thay cái mới đi với thứ hai nên kiểm tra lại cái cái con này nha cục sạc nó có vấn đề đó coi lại coi như thế nào lúc được lúc không mình nên thay mới hoặc là sửa chữa nó lại rồi đại khái là mình thử cho các bạn xem ha giờ nó yếu xìu rồi nó quay hết nổi luôn rồi nó muốn đứng luôn rồi à. con này à, hồi nãy nằm xuống bây giờ mình đã kiểm tra rồi lấy chiếc dép đặt vô á lấy chiếc dép mình đặt vô đặt vô cái motor của nó nhưng mà chạy chút xíu nó không có đủ tua nó bị báo lỗi bởi vì cái 500 nó quay không có nằm ở trên cái cái pulley của cái hộp số nó chưa có quay vô cái đúng cái bo mạch cho nên nó báo lỗi rồi mình xử lý luôn rồi rồi cho nó chạy thử như thế này để coi cái tua nó làm làm sao ha thì thường cái con này như mình kiểm tra vậy đó có khả năng bị ốp yếu motor rồi thì nếu như các bạn nào gặp cái trường hợp giống như mình đó sau khi đã xử lý những cái le đâu đó nghiêm túc rồi nó chạy chương trình đầu tiên bình thường đôi khi sấy được cũng có đi thỉnh thoảng sấy cái nó bị báo lỗi mà nó không hẳn là bị cái công tắc cửa nằm đây nha quý vị công tắc đặt thùng với lại công tắc cửa nằm đây nha ở đây có công tắc đặt thùng thì nó không phải bị mấy cái đó đâu nó nằm ở chỗ cái k ba cho nên chúng ta cần kiểm tra kỹ lại cái phần đó nha các bạn mình thay cái k ba mới thì cái điện dung nó mạnh thì motor nó sẽ làm việc mạnh hơn nó quay nó không bị báo lỗi nữa tại vì nếu mà cái tua nó quay nó thiếu dòng thì nó sẽ báo lỗi báo lỗi là E7 E7 trừ 4 đó là cái cái cái cái cái lỗi của cái 500 á nó không có đi vô cái bộ điểm dòng đúng bộ điểm dòng mà nó cần á để sẽ bị hiện tượng đó rồi xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều video đến đây là kết thúc mình phải đi làm cái chỗ khác để mình kiếm cơm nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều thì mình sẽ à, tạo cái à, nếu bạn em nào hữu duyên để lại số điện thoại mình biết mình ẹp vô cái trang zalo cá nhân mình tạo một cái nhóm á thì uh, chúng ta có thể cho nên đó là mình giao lưu trao đổi với nhau nhưng mà cũng có những cái điều kiện mà tuân thủ thứ nhất thứ hai mình tôn trọng lẫn nhau là không đặc biệt khi mà đã tham dự vô cái nhóm hội rồi mình tôn trọng lẫn nhau là không dùng những cái từ ngữ mà nó mang tính chất là không hay ho rồi phỉ bán nhau hoặc là chê bai nhau dựa trên tinh thần học hỏi để mà chúng ta cùng nhau tiến bộ đi lên hai quý vị ha bản thân mình cũng không dám nói hay là dỗ ngược xưng tên gì hay ho tất cả cái nhưng bản thân mình cũng vẫn đang học mỗi ngày học từ những người giỏi hơn mình thì mong sao những kiến thức mình có được mình ờ, có thể chia sẻ được quý vị các bạn giúp ích được các bạn một phần nào đó à, và có thể các bạn cũng lấy điều đó giúp ích cho những người mà cần cần cần những kinh nghiệm hay kiến thức gì để mình chia sẻ với nhau để tạo nên cộng đồng xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều hẹn gặp lại tất cả quý vị ở cái video tiếp theo nhé xin chào